đây là lục lạc mặt con khỉ một bịch như thế này nó là 6 cái hai bốn năm cái hai bốn năm sáu cái ha sáu cái mình ra nó bị thâu lên này là sáu cái đây hai bốn sáu cái sáu cái màu là ngẫu nhiên ha màu nhiên chúng ta cầm lắc này dành cho những các bé mà dưới ờ, hai tuổi trở xuống ha để cầm lắc nhiều nhiều màu nhưng mà màu sắc thì anh chị và ờ, các bạn bóc ngẫu nhiên nha thấy ngẫu nhiên ha này là một tiếng, thường thường nó là sáu cái là một màu sáu cái là một màu thể là khác màu có thể là nhiều màu nói chung là mẫu mã là màu sắc nhà là ngẫu nhiên ha